Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Thanh KTT Baccarat à, Video trước mình cũng đã nói cũng như là đề cập đến ba cái vấn đề cũng như là ba cái điều quan trọng nhất khi mà một người chơi cũng như là một người muốn đầu tư vào Baccarat cần phải hiểu cũng như là nếu các bạn làm được thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ thành công trong cái việc đầu tư Baccarat cũng như là chơi Baccarat giỏi à, Video này mình muốn đề cập đến cái vấn đề cũng như là cái điều thứ hai mà mình có nhắc đến trong ba cái điều trước đấy đấy là quản lý vốn ở ờ, video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm quản lý cũng như là cái ý nghĩa của cái quản lý vốn và cái cách để các bạn có thể kiểm soát tốt nó như thế nào trước khi ờ, đi vào cái vấn đề chính mình ờ, có một cái câu hỏi cũng như là cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn hỏi tất cả mọi người đấy là các bạn có thật sự hiểu được quản lý vốn là gì không? Nhiều bạn sẽ suy nghĩ rằng cái quản lý vốn nó rất khó hiểu cũng như là rất ờ, rất là phức tạp đúng không? Cũng như là có nhiều người ờ, sẽ nghĩ rằng là ờ, quản lý vốn sẽ giúp cho chúng ta kiếm thật nhiều tiền. À, đó chỉ là một phần đúng thôi. Và quản lý vốn là gì? Nó dễ hiểu hơn như thế này nhé. À, ví dụ như bạn và tôi, hai người chúng ta cùng chơi một trò chơi, đấy là trò chơi tung đồng xu à, mặt sấp thì tôi chiến thắng mặt ngửa thì à, bạn chiến thắng à, tuy nhiên ờ, với mỗi lần thua đúng không với mỗi lần thua bạn sẽ bị trừ 10% số vốn mà bạn đang có và tôi thì thua và tôi mất 1% thôi và cái giới hạn mà số vốn của hai người chúng ta sẽ là bằng nhau 100 à, với số vốn là 100 và mức thua là 10% thì các bạn chỉ có 10 lần thì các bạn chơi còn tôi thì chơi đến 100 lần đúng không ạ à, và một cái ờ, điều rất dễ dàng để các bạn so sánh thôi với việc là 10 lần chơi cũng như là 100 lần chơi thì cái tỷ lệ thắng nó sẽ là bao nhiêu phần trăm có ba cái kỹ năng trong cái quản lý vốn mà các bạn sẽ đạt được cũng như là sẽ phải biết được để các bạn có thể đầu tư tốt cũng như là à, trở thành một cái người chơi tốt à, mọi người nhé. À, quản lý vốn sẽ có 3 cái kỹ năng, đấy là kỹ năng tồn tại. À, kỹ năng tồn tại sẽ giúp cho chúng ta à, đỡ trái tài khoản cũng như là các bạn cần phải à, đặt cái vấn đề cũng như là đặt cái kỹ năng này vào cái điều mà quan trọng nhất đúng không? Ờ, để đạt được cái điều này thì các bạn cần phải tránh ra những, những cái mọi những cái rủi ro khiến cho các bạn rời khỏi cuộc chơi à, kỹ năng thứ hai đấy là thu nhập à, các bạn tất nhiên rồi mọi người chơi mọi người đầu tư đều muốn có thu nhập đúng không và đây là một cái kỹ năng nha các bạn nhé không phải là nghiễm nhiên mà người ta có những cái mức thu nhập uh, ở trên trời hay là có mức có những cái mức thu nhập ổn định bao nhiêu người mơ ước đâu đấy và cái kỹ năng uh, cuối cùng cũng như là cái kỹ năng mà nâng cao đấy là tăng thu nhập à, khi các bạn đã có một thu nhập ổn định và nó cứ à, ngày nào ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại như thế thì tất nhiên rồi các bạn cần phải tăng cái mức đấy lên để các bạn có thể càng ngày các bạn càng giàu có lên tuy nhiên thì à, quay lại cái vấn đề đấy là tất nhiên cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là tồn tại các bạn cần phải tồn tại các bạn cần phải uh, trụ trong cái thị trường này lâu thì các bạn sẽ gặt hái được những cái thành công và cũng như là những cái mục tiêu mà các bạn đặt ra tuy nhiên uh, song song với đó thì uh, vẫn là những uh, cái người họ thất bại thôi đúng không uh, thường thường những cái người thất bại thì họ sẽ đặt toàn bộ số vốn trong vòng một ván cũng như là sẽ tiếp tục nếu như tiếp tục chơi sẽ đặt uh, cái số vốn bằng hoặc là hơn cái mà họ vừa mất. Uh, hầu hết những người chơi thua lỗ thì thường sẽ cố gắng thoát khỏi cái hố sâu nợ nần này rồi là uh, vân vân và mây mây. Uh, cái đấy thì mình uh, sẽ nói chung quy lại đấy là cái hố sâu và cái hố sâu ấy là do các bạn từ tự mình đào lên nhé <clears throat> và cái quản lý vốn sẽ giúp cho các bạn tránh xa cái việc này ngay từ ban đầu. À, quay trở lại với cái điều quan trọng tồn tại và sống sót ở trong uh, cái việc chơi baccarat cũng như là đầu tư baccarat. À, một cái uh, ví dụ đi. Tồn tại thì uh, các bạn uh, như thế này nhé ví dụ các bạn thua 10% uh, số vốn mà các bạn có đúng không? thì các bạn cần phải à, có 15% số lãi thì các bạn mới quay lại được cái vốn ban đầu. Và khi các bạn mất 20% thì các bạn cần có 25% lãi. Kiếm được các bạn cần phải kiếm được 25% lãi để các bạn có thể trở lại vạch xuất phát. Và khi mà các bạn thua đến con số 50% thì các bạn cần phải có 100% lãi để có thể quay lại. Đấy, số lãi cũng như là số mục tiêu lãi các bạn cần đặt được khi các bạn thua lỗ uh, sẽ càng tăng lên khi cái số uh, thua của các bạn tăng lên thôi, đúng không? Và như vậy thì cái tỷ lệ sống sót cũng như là tỷ lệ tồn tại của các bạn trong cái thị trường này nó càng hẹp đi thôi. Đấy, nên là các bạn sẽ các bạn không được không được không được quên không bao giờ quên cái quy, quy tắc tồn tại hay là sống sót cũng như là không được để cháy tài khoản thì các bạn chơi à, kỹ năng thứ hai đấy là kỹ năng thu nhập ờ, có rất nhiều người mới vào chơi người ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cũng như là khi mà người ta người chơi mà à, như một cái câu nói mà mọi người thường hay nói cờ bạc đãi tay mới đấy đúng không à, sẽ có những người bỏ được như thế này à, khi các bạn vừa mới vào chơi các bạn thua thì các bạn sẽ dừng lại được ngay tuy nhiên khi mà các bạn vừa vào chơi và các bạn kiếm được rất nhiều thì các bạn sẽ không bao giờ dừng lại được nữa đấy và những người chơi <clears throat> như thế thường thường thì về lâu về dài họ sẽ cũng trả lại cái số mà các bạn kiếm được thôi cũng như sẽ âm vào cái số vốn vì sao vì cái rủi ro của các bạn sẽ lớn lên đó. Và các bạn phải làm giàu từ từ. Uh, các bạn sẽ ờ, tất cả mọi người ở đây thì các mọi người đều biết được về cái ờ, lĩnh vực đấy là đầu tư chứng khoán cũng như là forex đúng không? Một người có thể kiếm được 25% lợi nhuận trong vòng một năm sẽ nghiễm nhiên trở thành ông vua phố buồn À, một người có thể nhân đôi số tài khoản của mình trong vòng một năm trong cái lĩnh vực đó thì các bạn sẽ trở thành ngôi sao tài chính. Đấy, ngôi sao đầu tư tài chính. Và nếu như các bạn kiếm được lợi nhuận đấy là 30% mỗi năm thì mình đảm bảo rằng sẽ có người uh, liên hệ trực tiếp với bạn nhờ bạn quản lý cũng như là rót vốn vào cho bạn để các bạn có thể đầu tư. Mình khẳng định với các bạn luôn. Đấy, các bạn có thể so sánh được với uh, cái việc mà các bạn gửi tiền vào ngân hàng đúng không? Để kiếm lãi suất cũng như là khi mà cái đại dịch vừa trôi qua tuy nhiên thì cái nền kinh tế cũng chỉ vừa mới chớm bắt đầu quay trở lại thôi à, đừng bao giờ quên một cái quy tắc là các bạn mạo hiểm càng nhiều thì rủi ro đến càng nhiều thì tất nhiên tuy nhiên đó thì vẫn có uh, một cái lợi thế đấy là gì phần thưởng các bạn cũng sẽ lớn lên đúng không uh, <clears throat> cái phần thưởng của các bạn uh, lớn lên thì đương nhiên cái rủi ro cũng như là, là cái thất bại của các bạn sẽ càng lớn lên thôi và cuối cùng à, cái điều cuối cùng mà mình à, muốn chia sẻ cho các bạn đây đấy là cái cách để kiểm soát vì à, cái um, kỹ năng thứ ba ấy lấy là kỹ năng mà tăng uh, thu nhập thì à, à, mình sẽ nói à, hoặc là mình sẽ chia sẻ cho các bạn khi mà các bạn làm được hai cái điều trên đấy thì uh, Ờ, những cái câu hỏi cũng như là những cái vấn đề về ờ, tăng thu nhập cũng như là muốn có thu nhập thì các bạn cứ ờ, trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình có để ở phần mô tả thì các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua đấy thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn về cái vấn đề nâng cao đấy còn cái cách mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đây là cái cách <clears throat> mà các bạn kiểm soát tốt cái số vốn của mình à, hầu hết tất cả mọi người chơi đều uh, mắc phải hai điều đấy là gì bất cẩn và cảm xúc đúng không ạ bất cẩn và cảm xúc uh, những cái người mà vượt qua sự bất cẩn ấy là khi uh, họ đạt được cái mục tiêu quá nhanh và khi đấy sự tự tin của họ sẽ được tăng lên và cảm xúc sẽ chiếm đi cái lý trí của người ta khi đó các bạn sẽ tham lam hơn rất nhiều tất nhiên rồi khi mà các bạn tham lam thì các bạn phải tăng cái mức chơi lên đúng không và khi mà các bạn tăng mức chơi đồng nghĩa với việc là rủi ro của các bạn lớn Vì các bạn muốn có cái phần thưởng lớn mà Kết quả là sao? Sau mỗi lần mà các bạn thua quá nhiều Thì các bạn sẽ dần dần sẽ bị rời khỏi cuộc chơi à, Quy tắc mà mình muốn đề cập đến đây đấy là quy tắc 2% Quy tắc 2% này đối với những người mới chơi cũng như là những uh, các bạn thì uh, mình nghĩ là các bạn sẽ khinh thường với cái quy tắc 2% này. Tuy nhiên đối với những người chơi chuyên nghiệp cũng như là những người đầu tư như mình thì cái nguyên tắc 2% này là nguyên tắc uh, mình cho rằng nó cũng khá là lớn rồi. Uh, bình thường thì mình uh, sẽ chỉ cho uh, cái uh, nguyên tắc uh, lỗ này sẽ nằm vào tầm 1% cho đến uh, dưới 1%, không hơn nha anh em. Không được hơn nhé đấy à, <clears throat> ví dụ như thế này mình ví dụ như thế này để các bạn dễ hiểu này quy tắc hai phần trăm ví dụ như các bạn có 10 10 triệu đi thì mỗi lần các bạn chơi thì các bạn sẽ không được mất quá 200 nghìn à, nghe đến đây thì có nhiều người ờ, nghĩ rằng số này quá nhỏ đúng không ạ các bạn bỏ 10 triệu mà các bạn chỉ đi có mỗi tay có 200 và các bạn chỉ kiếm được 200 trong vòng mỗi tay thôi đúng không đấy à, đó là lý do vì sao mà có rất nhiều những bạn bị lừa vào nhóm kéo à, Các bạn làm 10 triệu đi Mình sẽ cho các bạn nhân đôi tài khoản à, Hoặc là các bạn kiếm được 5 triệu đúng không à, Các bạn tin đúng không Các bạn tin chứ Nhưng mà đối với mình thì không Tin thế nào được các bạn uh, ờ, 10 triệu uh, các bạn bỏ vào trong nhóm kéo có thể uh, các bạn gặp may mắn các bạn có thể nhân đến tầm 20 triệu 30 triệu nữa cơ nhưng mà khi mà các bạn mất đi 10 triệu nó cũng mất nhanh lắm và các bạn sẽ mất là mất 50 triệu đến 100 triệu cơ đấy đó là cái giá mà các bạn phải trả khi mà các bạn muốn có phần thưởng lớn thì cái rủi ro cũng như cái thất bại của các bạn lớn thôi còn đối với ờ, mình thì ờ, cái quy tắc 2% này là quy tắc quá lớn rồi 2% cũng như là 1% cái quy tắc mà những người chơi chuyên nghiệp cũng như là mình đặt ra thì nó đã bao gồm cả những cái phần phí anh em nhé những cái phần phí mà mọi người uh, chơi à, tất cả mọi người chơi ở đây à, à, những mọi người mà đã đầu tư cũng như là chơi trong casino online đúng không thì mọi người cũng biết những cái phí lặt vặt như là các bạn thắng hay là các bạn thua các bạn đặn một một uh, tay thì các bạn đã mất phí cho trang đấy và cái quy tắc 2% này giúp mình tồn tại uh, khoảng gần chục năm nay ở trong casino online rồi và mình uh, có những lúc ấy À, thật sự là có những lúc mình muốn chia sẻ thật đấy là có những lúc à, mình thua đến 5 đến 7 ván liên tục cơ. Và nhưng mà cái tài khoản của mình sẽ không bao giờ cháy được. Đấy là cái mẹo mà các bạn đang thua, đúng không? Có một cái mẹo như thế này, khi mà các bạn đang thua ấy, hãy chậm lại và đợi những cái tay dễ dàng hơn. Vì khi chờ đợi ấy, thì tất nhiên sẽ làm giảm đi cái sự hưng phấn của các bạn và lúc đó thì các bạn đổi lại là gì? Cái cơ hội sẽ đến với các bạn lớn hơn có thể lớn hơn nữa. Và uh, như vậy thì mình cũng sẽ đã chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm cũng như là những cái ý nghĩa của quản lý vốn rồi. Uh, mình sẽ kết thúc video tại đây thôi Uh, hy vọng mọi người sẽ nắm được những cái kỹ năng và sẽ thành công với những cái kỹ năng mà mình chia sẻ. Chúc mọi người uh, cuối tuần tràn đầy uh, sức sống cũng như là tràn đầy niềm vui nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mọi người thấy hay và bổ ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những cái video chia sẻ cũng như là những cái điều bổ ích mà mình à, sẽ làm ừ, và đăng tiếp theo đây. À, mọi người có câu hỏi thắc mắc gì thì cứ liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram nhé. À, ờ, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn này cũng như là sẽ chỉ cho các bạn những cái cách mà à, chúng ta chơi cũng như là chúng ta có thể kiếm cũng như là bào nhà cái đấy và một lần nữa thì à, xin cảm ơn à, tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video này. Mọi người cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé, để ủng hộ à, kênh của chúng ta ngày càng phát triển và mạnh mẽ hơn.